Đàn tem Xin chào các bạn Như các bạn đã nhìn thấy ở đây hôm nay mình có một siêu phẩm Vô cùng là đẹp mắt đúng không ạ Đó, Bánh này của mình thì là sự kết hợp hòa quyện giữa cookie và các loại hạt Đó thì các bạn thấy ở đây đó, hẳn là các bạn rất quen thuộc với cái loại bánh này rồi đúng không ạ Bánh này à, của mình là bánh tạc Bánh tạc dành cho người ăn kiêng Vỏ thì được làm từ yến mạch và nhân thì được làm từ các loại hạt Đó, bánh rất là xinh luôn ạ Đó, một cái bánh nhỏ nhỏ như thế này mình có thể à, ví dụ như là mình ăn thay cơm ấy ăn à, thay à, bữa chính thì mình chỉ cần ăn hai chiếc bánh này và ăn thay bữa phụ là một một chiếc bánh này đấy, các bạn thấy này rất là ngon luôn ạ cái vỏ giòn rụ bên trong thì hạt của nó thì cũng được nướng nướng chín rồi ạ cùng với cái sốt rất là thơm rất là ngon luôn ạ thì à, Hôm nay đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món bánh Đó chính là bánh tác hạt nhé Tác hạt yếm mạch Đó, đây Các bạn thấy Rất là xinh luôn ạ à, Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết nhé Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Tiền Bánh Mộc Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món bánh rất là lạ và cũng rất là quen thuộc à, các bạn đã từng uh, nghe qua về bánh tạc rồi đúng không ạ có rất nhiều uh, bạn là fan của tạc trứng hoặc là tạc trái cây hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một loại uh, tạc khác đó là tạc hoa à, tạc hạt thì uh, ở đây mình uh, sử dụng cái loại bánh này ấy cái loại bánh tạc này thì nó là dạng giống như kiểu bánh quy nó sẽ có hai phần phần vỏ là phần bánh quy và phần bên trên có thể nhân thì mình có thể thay là nhân trứng hoặc là nhân ờ, hoa quả hoặc là nhân sữa chua hoa quả hoặc là nhân um, hạt thì uh, hôm nay đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là loại nhân hạt vỏ thì thay vì sử dụng ờ, bột mì thì ở đây mình sẽ sử dụng là yến mạch yến mạch ở đây mình sử dụng là yến mạch cán dẹt nhé các bạn nhé như các bạn thấy ở đây này yến mạch của mình cán dẹt loại yến mạch cán dẹt à, ờ, ở đây thì mình sử dụng là 300 gram yến mạch thì mình đã đã đã xay tức là mình cho vào máy xay mình xay ra thành bột đấy ạ là một nửa à, mình xay ra ở đây thì nhằm mục đích là để cho cái hỗn hợp này của mình nó kết dính hơn thôi ạ để lúc khi mà mình mình cho cái ờ, hỗn hợp này vào khuôn thì à, các cái hạt yến mạch nó sẽ kết dính vào nhau và nó sẽ dễ hơn chứ nó không bị rời đây các bạn thấy đó ở đây thì mình có là 300 gram yến mạch nguyên liệu thứ hai của mình là dấu lưu mình sử dụng 80 gram dấu lưu và ở đây thì à, mình sử dụng là 60 gram mật ong Tức là đối với bánh ăn kiêng dành cho người ăn kiêng thông thường thì các bạn sử dụng mật ong Nếu mà bánh ăn kiêng dành cho người tiểu đường thì các bạn có thể thay thế bằng sirup ngô hoặc là uh, Có thể thay thế bằng sirup ngô hoặc là uh, mạch nha Đó Thì uh, ở đây mình uh, sử dụng mình cho một chút xíu dầu à, đường ăn kiêng vào để cho bánh nó giòn hơn thôi mình à, sử dụng à, một ống vanilla dạng bột và hai quả trứng hai quả trứng này thì lát nữa mình sẽ chỉ lấy à, lòng trắng thôi nhé các bạn nhé thì bây giờ mình sẽ đi trộn các hỗn hợp này vào với nhau thì đầu tiên mình sẽ cho đường vào này mình trộn với lại yếm măng sau đó thì mình cho lần lượt hỗn hợp ướp vào bánh anh thực ra rất là dễ làm thôi ạ sau đó mình cho mật ong bánh này khi mà các bạn làm thì các bạn cần phải có khuôn bây giờ thì mình sẽ cho hai lòng đỏ trứng vào trứng ở đây à, mình sẽ sử dụng là trứng công nghiệp nhiều các bạn hỏi là tại sao lại sử dụng trứng công nghiệp mà không sử dụng trứng gà ta bởi vì là cái trứng công nghiệp này này cái trọng lượng của nó tương đối là lớn vì thế nên là mình ờ, ví dụ như trứng gà ta ấy, các bạn sử dụng thì nó sẽ không được trứng nó một quả trứng công nghiệp này thì trung bình cái trọng lượng của nó rơi vào khoảng 50 gram thì um, lòng đỏ nó sẽ rơi vào 15 ờ, còn lòng trắng là 35 nhưng các bạn mà sử dụng um, trứng gà ta ấy thì ví dụ như hai quả trứng công nghiệp này thì các bạn phải sử dụng ba quả trứng gà ta đó nếu mà bạn, à, bạn nào mà làm um, mà mà nhà mà nuôi được gà thì các bạn có thể làm sử dụng trứng gà ta bây giờ thì mình à, đây mình đảo đều nó lên như thế này vanilla mình cho vào sau cùng đó sau đó thì mình đảo đều lên cho hỗn hợp quyện hợp nhất với nhau cái mật ong ở đây mật ong và lòng tròn trứng nó chính là cái chất kết dính mật ong thì làm cho cái à, hỗn hợp này nó dẻo hơn và quyện vào nhau hơn Đó. đối với à, tức là công thức ấy, các bạn lưu ý một chút là công thức giống nhau nhưng mà có đây là mình đang hướng dẫn các bạn cái công thức dành cho người ăn kiêng thông thường còn đối với những người ăn kiêng mà bị tiểu đường thì các bạn hoàn toàn sử dụng công thức như thế nhưng các bạn thay thế mật ong bằng à, đường ăn kiêng hoặc là các bạn có thể thay thế bằng à, sirup ngô hoặc là mạch nha mạch nha rất là tốt cho người tiểu đường ạ bây giờ sau khi mà hỗn hợp nó đã đồng nhất như thế này rồi thì như các bạn thấy ở đây là mình có khuôn đây mình có một cái khuôn ờ, khuôn tặc như thế này bây giờ thì mình sẽ quét bây giờ mình sẽ quét dầu lưu vào này ở đây thì mình có sử dụng cái à, dầu ô liu này mình sẽ quét quét như thế này nhằm mục đích là để cho nó không bị dính khuôn ấy ạ à, các bạn có thể sử dụng cái khuôn mà khuôn tạc nhỏ ạ có cái khuôn chuyên dụng dành cho bánh tạc nhỏ à, thì à, ở đây mình sử dụng cái khuôn nhà mình sẵn cái khuôn này nên mình sẽ sử dụng cái khuôn này sử dụng khuôn này nó cũng rất là tiện ạ mình bôi mình bôi hết các khuôn sau khi mà mình bô khuôn xong thì bây giờ mình sẽ chia bánh ra đây mình sẽ chia đều tức là cái vỏ này thì cũng không nên dày quá mà cũng không nên mỏng quá mỏng quá thì nó sẽ rất dễ bị vỡ mà dày quá thì bánh nó lại bị khô mình sẽ cho đây các bạn mình sẽ cho ra các ô như này đó mình cho bốn ô trước này xong sau đó thì à, bây giờ đây các bạn thấy mình sẽ mạ bánh như này mình sẽ ấn bánh cho vừa với khuôn khi mà có mật ong vào rồi ấy, thì cái hỗn hợp này nó rất là mềm nó tức là nó dai nó nó có cái độ kết dính đó đấy các bạn thấy mình sẽ dàn đây mình sẽ dàn như này dàn cho nó đó dàn như thế dàn cho cái ờ, hỗn hợp yến mạch này nó bám quanh cái thành khuôn thế như vậy các bạn dàn cho đến ờ, hết hỗn hợp bột vào khuôn như thế này đó các bạn thấy khi mà chúng ta đã cho xong hỗn hợp bột vào khuôn này thì bây giờ à, mình sẽ đem đi nướng nhé mình sẽ nướng bánh này ở nhiệt độ là 180 độ trong khoảng thời gian là 18 phút bây giờ thì mình sẽ đem đi nướng ạ bánh sau khi mà mình à, nướng xong ấy thì đây bánh sẽ vàng như thế này và bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn thì mình sẽ dùng một cái thìa như thế này mình à, lại bánh lên như các bạn đã thấy thì lúc ờ, trước ấy, khi mà mình ờ, trước khi mà mình cho bánh vào trong khuôn thì mình có quét một lớp dầu ô liu vào trong khuôn mình quét cái lớp dầu đó nhằm mục đích để cho bánh nó tức là nó nó sẽ bong hơn khi mà mình lấy bánh ra khỏi khuôn nó sẽ dễ hơn ấy ạ các bạn thấy khuôn của mình đã là khuôn chống dính rồi nhưng mà mình ờ, cho thêm cái dầu ô liu mình quét qua khuôn như thế thì bây giờ mình lấy bánh ra sẽ rất là dễ sau khi mà lấy bánh ra khỏi khuôn xong thì bây giờ mình sẽ đi làm phần nhân nhé các bạn nhé mình sẽ đi làm à, phần nhân hạt để mình cho vào bánh sau khi mà cho cái phần nhân hạ vào bánh xong thì mình lại nướng thêm một lần nữa thì là bánh của mình nó sẽ hoàn thành đó bây giờ thì mình sẽ đi nướng ờ, cái phần ờ, mình sẽ đi làm cái phần nhân để mình cho vào đây nhé bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhân nhé thì đầu tiên thì mình sẽ bật bếp lên mình cho vào đây là 21 gram nước sau đó thì mình cho tiếp theo ở đây mình cho là mạch nha nhé 21 gram mạch nha mình cho vào đây là 5 gram đường ăn kiêng ạ là 30 g mật ong mình sẽ đun mình đun là lửa nhỏ nhé đun đến khi nào mà cái hỗn hợp này nó sôi lên nó sôi già lên và nó bắt đầu đặc đặc vào hợp của mình nó đã đặc và nó đã bắt đầu có chuyển màu rồi thì mình sẽ cho vào đây một ít bơ thực vật nhé Đó. chỉ rất ít thôi ạ cái bơ này mình cho vào nhằm cái mục đích là để cho cái màu cái màu à, của hỗn hợp này lát nữa nó lên nó sẽ bóng hơn ạ ở đây mình đã chuẩn bị hạt ở đây mình chuẩn bị là 250g hạt bây giờ mình sẽ đổ vào nhé thấy khi mà hỗn hợp đã đều rồi ạ thì bây giờ mình vẫn tiếp tục giữ ở trên bếp để cho cái hỗn hợp này nó vẫn nóng và nó không bị khô lại thì chúng ta vẫn giữ ở trên bếp và chúng ta cho lửa nhỏ thôi mình cho xuống còn 100 độ C thôi bây giờ thì mình sẽ múc cái à, hỗn hợp à, hạt này mình cho vào trong cái nhân tác cái vỏ à, tác mà mình đã làm lúc nãy ạ đó ở đây hỗn hợp hạt mình sử dụng thì gồm có hạt à, dương này hạt à, bí này hạt điều hạt à, hạnh nhân và các bạn có thể cho thêm nho khô ở đây thì mình không thích cái vị của nho khô bởi vì là nó hơi bị ngọt quá á ờ, thì mình sẽ không cho nho khô vào đây thì mình sẽ chỉ cho những cái loại hạt ngoài ra thì cái bánh này nó rất là dễ Ờ, các bạn hạt các bạn thích ăn loại hạt nào thì các bạn có thể cho nhiều cái loại hạt đó lên ví dụ như là ở đây mình đang cho là ờ, bốn à, loại hạt nó bằng nhau chẳng hạn ví dụ như mà như các bạn mà các bạn chỉ thích ăn hạnh nhân không thôi chẳng hạn thì các bạn chỉ cho hạnh nhân vào không thôi hay là các bạn à, chỉ thích à, bí xanh thì các bạn chỉ cho bí xanh vào cái này các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được nhé đối với lại người tiểu đường ấy thì chúng ta sẽ thay vì cái công thức mà chúng ta cho mật ong vào thì chúng ta sẽ không sử dụng mật ong mà chúng ta sẽ sử dụng cái à, sirup ngô đó chúng ta sẽ sử dụng cái sirup ngô thay cho mật ong để à, và đường ăn kiêng để à, dành cho cái người tiểu đường ăn kiêng như mình đã nói từ đầu thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn là hướng dẫn video dành cho những người ăn kiêng thông thường còn con người tiểu đường thì mình uh, hướng dẫn các bạn là các bạn chỉ cần thay thế nguyên liệu thôi công thức vẫn như thế uh, tất cả các cái công thức bánh khi mà mình hướng dẫn các bạn ở trên này này thì uh, các bạn ví dụ như là nếu mà mình hướng dẫn cái công thức bánh dành cho người tiểu đường thì những cái bạn à, mà ăn kiêng thông thường cũng có thể làm hoặc là những cái công thức mà bánh ăn kiêng dành cho người ăn kiêng thông thường thì người tiểu đường cũng hoàn toàn có thể làm các bạn là chỉ cần thay thế cái nguyên liệu là mật ong vì mật ong khi mà người tiểu đường ăn thì sẽ bị lên đường vì vậy thì các bạn chỉ cần thay thế cái mật ong bằng cái sirup ngô hoặc là cái uh, mạch nha ạ đó và kết hợp cùng với lại cái đường ăn kiêng nó bởi vì bản thân cái sirup ngô hay cái mạch nha thì nó không có vị nên nếu mà bạn nào muốn ăn nguyên vị thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế cái đấy cái đấy thay thế cho mật ong nó có tác dụng tức là nó có cái tính chất tương đương như mật ong nó làm cho các cái hỗn hợp của mình nó kết dính với nhau hơn và nó nó dẻo hơn nhưng mà nó lại không hề có đường nó không làm cho người tiểu đường bị tăng đường thế nên là mình có thể thay thế nếu mà bạn nào mà muốn ăn ngọt thì có thể là sử dụng cái con sirup ấy cái sirup ngô ấy kèm theo với lại cái đường ăn kiêng ví dụ như ờ, ở trong cái phần bánh keto dành cho người tiểu đường mình có hướng dẫn mọi người đó thì à, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái đường ăn kiêng thay cho cái à, mật ong này bánh này thực ra thì làm rất là nhanh luôn các bạn có thấy không bánh nhìn lên rất là đẹp mắt cái này mình hoàn toàn có thể đi biếu đi tặng mà vô cùng là đảm bảo luôn đấy ạ nó cái bánh này có thể nói là nó là cái sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh quy và bánh hạt đó vỏ thì là bánh quy nhưng nhân thì lại là bánh hạt hai trong một luôn vô cùng là tiện lợi chúng ta luôn luôn phải giữ cái hỗn hợp và nhân này ở trên bếp vì sao vì ờ, nhân của chúng ta là cái dạng hỗn hợp mà chúng ta có mạch nha khi mà chúng ta khi mà cái hỗn hợp này nó khô ấy ạ nó nó không nóng nữa thì cái nhân nó sẽ bị khô và nó không có cái độ kết dính sau khi mà chúng ta cho nhân à, vào bánh như thế này xong này thì à, chúng ta sẽ lại cho bánh trở vào lò nướng thêm 20 à, phút nữa ở trong nhiệt độ 140 độ để cho nhân và bánh nó kết dính vào với nhau thấy nhé khi mà bếp của mình vừa tắt đấy các bạn để ý này bây giờ cái hỗn hợp nó hết hết hết nóng rồi ấy đó nó chỉ còn hơi ấm ấm thôi nó sẽ rất là đây các bạn thấy nó sẽ bị khô và nó sẽ khó kết dính hơn bây giờ mình cũng xong rồi nên mình sẽ không bật bếp nữa đây như các bạn thấy cái à, đây là cái à, hạt tức là cái cái cái tác hại đấy ạ sau khi mà chúng ta đã cho nhân vào vỏ thì bây giờ mình sẽ đem ra bếp và mình à, bật lò nướng lên mình nướng nhiệt độ 140 độ trong vòng 20 phút các bạn nhé đây các bạn thấy đây là bánh sau khi mà mình đã nướng xong trong lò ở nhiệt độ là 140 độ trong vòng 20 phút đấy ạ đó bánh rất là thơm luôn ạ đây. nó vẫn còn nóng chưa nguội đâu ạ đó đây các bạn thấy cái yếm mạch đây đó vỏ là yếm mạch cái này lát nữa khi mà các bạn à, đây đó các bạn nhìn thấy mặt trên nó bóng không bóng này là do có mạch nha và một chút bơ lúc nãy à, khi mà gần cuối mình cho một chút bơ vào ấy, nó sẽ làm cho bánh bóng và đẹp hơn đó các bạn thấy bánh rất là ngon luôn ạ thơm lắm luôn đấy ạ ăn này thì sẽ không bị ngấy nó vừa kết hợp giữa cái yếm mạch cái cookie yếm mạch này và cái cái cái nhân hạt ở bên trên thì sẽ vô cùng là ngậy luôn à, chúc các bạn thành công ạ